Đó là ví dụ đầu tiên, ví dụ 1. Các bạn đọc xem ví dụ 1 nó thuộc dạng toán gì? À, chuyển động à, cung chiều, chuyển động ngược chiều hay chuyển động trên dòng nước hay là một chuyển động đơn thuần nào đó thôi. Cô cho mình cùng nhau nghiên cứu ví dụ đầu tiên. Ví dụ 1, trên quãng đường AB dài 30 km. Một người đi từ A đến C. Người ta cho biết là C nằm giữa A và B. Với vận tốc 30 km/h rồi đi từ C đến B với vận tốc 20 km h Thời gian đi hết quãng đường AB là 1 giờ 10 phút. Đề bài yêu cầu là tính độ dài quãng đường AC và quãng đường BC. Thì các con thấy rằng là đề bài cho độ dài quãng đường AB là dài 30 km. Và đề bài yêu cầu tính độ dài quãng đường AC và quãng đường BC. Các bạn thấy rằng là điểm C nằm giữa hai điểm A và B thì các bạn sẽ mường tượng ra ngay đó là à độ dài quãng đường AB bằng độ dài quãng đường AC cộng với độ dài quãng đường BC. Được chưa? Đối với dạng toán chuyển động thì để giải được bài toán chuyển động một cách à, tốt nhất thì các bạn luôn nhớ cách lập bảng và vẽ sơ đồ ra. Được chưa? Bây giờ cô vẽ sơ đồ ra để các bạn dễ tưởng tượng, sau đó cô sẽ hướng dẫn các bạn cách lập bảng, thiết lập phương trình. Để giải một bài toán bằng cách lập phương trình thì ta thiết lập được bảng đúng không nhỉ